Làn sóng dịch bệnh lần này ở Trung Quốc vô cùng khốc liệt và rất khác với tính chất lây lan của biến chủng Omicron mà các quốc gia khác đã trải qua. Quy mô của đợt dịch này rất lớn, nhưng điều khiến cả thế giới lo lắng chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu những số liệu về dịch bệnh. Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới đã học được bài học này từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng những lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa dừng lại. Đảng Cộng sản Trung Quốc đối đầu với cả thế giới, tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan trên phương diện ngoại giao. Nỗi lo sợ bao trùm trong thế giới khi làn sóng xuân vận di chuyển trong dịp Tết của người Trung Quốc từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 có thể kích hoạt làn sóng lây lan mới của dịch bệnh. Dù vậy, phía Trung Quốc đã nhiều lần từ chối về xuất viện trợ vaccine của Mỹ. Bất chấp dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia Đông Nam Á vẫn chào đón du khách đến từ quốc gia tỷ dân, với hy vọng lượng khách này sẽ giúp phục hồi ngành du lịch liệu một chút kinh tế nhỏ nhoi có đánh đổi lại được sự an nguy cho toàn dân hay không? Tốt hơn hết, hãy tự chủ động bảo vệ sức khỏe cho gia đình và người thân, cũng như tỉnh táo trước Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi lẽ phòng thì luôn tốt hơn là chống. Hoài Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối đầu tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 1, trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo rằng từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 5 tháng 1 đã có 9.308 trường hợp nhiễm mới và 5 trường hợp tử vong. Tổng số người tử vong do dịch bệnh là 5.264 và tổng số trường hợp được chuẩn đoán nhiễm virus là 471.373 ca. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán vào cuối năm 2019, theo dữ liệu từ trang web của Ủy ban Y tế và Sức khỏe khỏe quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có 4.634 ca tử vong vào năm 2020, 2 ca tử vong vào năm 2021, 613 ca tử vong vào năm 2022 và 15 ca tử vong tính từ đầu năm 2023. Ông Mike Gray, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO, đã nói với giới truyền thông vào ngày 4 tháng 1 rằng chúng tôi tin rằng những số liệu mới nhất do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố đã đánh giá quá thấp tác động thực sự của virus SARS-CoV-2 về tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ các ca bệnh nặng và đặc biệt là số liệu về các ca tử vong. Tại sao WHO không tin tưởng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc? Dữ liệu do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố khác với những điều do người dân tiết lộ. Hầu hết các bệnh viện trên khắp Trung Quốc đều đã quá tải. Những chiếc xe tăng chở thi thể xếp hàng dài trước các nhà tăng lễ. Gần đây một phóng viên của The Epoch Times đã thực hiện phỏng vấn và biết được rằng số thi thể tồn động tại các nhà tăng lễ rất nhiều, không thể hỏa thiêu kịp. Họ tìm nơi để chứa thi thể và mở rộng thêm nhiều lò hỏa thiêu lộ thiên lớn. Tại Thượng Hải và Bắc Kinh, những thành phố lớn có điều kiện y tế tốt nhất Trung Quốc cũng diễn ra thảm cảnh tương tự. Một nhân viên của nhà tăng lễ ở Thượng Hải nói với The Epoch Times rằng nhà tăng lễ Bảo Hưng là lớn nhất Thượng Hải, trước đây chỉ xử lý khoảng 90 thi thể mỗi ngày, nhưng hiện tại nhà tăng lễ này phải xử lý từ 400 đến 500 thi thể mỗi ngày. Ngoài ra nhà tăng lễ Long Hoa cũng phải xử lý 400 thi thể mỗi ngày. Theo thông tin được công khai, có 15 lò hỏa táng ở Thượng Hải. Những lò hỏa táng này có thể xử lý khoảng 100.000 thi thể mỗi năm. Theo số liệu này, sẽ có 274 thi thể được hỏa táng mỗi ngày. Tuy nhiên, số lượng hỏa táng mỗi ngày ở các lò hỏa táng của Thượng Hải đang tăng khoảng 2 lần số lượng thi thể được hỏa táng bình thường trong một ngày. Gần đây, cư dân mạng đã đăng nhiều video cho thấy tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện tại nhiều nơi. Đoạn video cho thấy một nhà tang lễ ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh có rất nhiều thi thể của những người chết vì dịch bệnh. Một cư dân mạng đã đăng một đoạn video quay lại cảnh một bệnh viện ở Trung Quốc đại lục và nói rằng đây là những thi thể hay là chất thải y tế còn một đoạn video khác đăng trên Internet cho thấy, tại Bắc Kinh, người ta đã gấp rút xây dựng những lò đốt xác đơn giản, chuẩn bị đốt, đốt tất cả, hãy nhìn những gì họ đã xây dựng, người quay phim nói. Nhà bình luận các vấn đề thời sự Vương Hách đã nói với The Epoch Times vào ngày 5 tháng 12 rằng dịch bệnh ở Trung Quốc rất khốc liệt, điều này thật kỳ lạ. Dịch bệnh đã lây nhiễm cho khoảng 100 triệu người ở Hoa Kỳ, chưa tới 1 phần 3 dân số. Ở Hồng Kông, tỷ lệ này cũng là khoảng 1 phần 3 ngay cả tỷ lệ nhiễm bệnh ở các quốc gia đông dân như Ấn Độ, Indonesia cũng không cao lắm. Còn tại Trung Quốc, các chuyên gia đã nhận định tỷ lệ lây nhiễm ở Bắc Kinh có thể vượt quá 80%. Phiên bản từ một cuộc họp nội bộ của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia cho thấy số người nhiễm bệnh ở Trung Quốc đã lên đến 248 triệu người trong 20 ngày đầu của tháng 12. Theo ước tính mới nhất từ công ty phân tích dữ liệu Affinity của Anh, số người chết vì dịch bệnh ở Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào tháng 1 năm 2023 với khoảng 25.000 ca tử vong mỗi ngày vào lúc cao điểm và ước tính đến cuối tháng 4 năm 2023 sẽ có 1,7 triệu người chết vì dịch bệnh tại quốc gia này. Ông Vương Hách nói rằng điều này cho thấy diễn tiến của chủng virus ở Trung Quốc rất khác so với chủng virus Omicron ở các quốc gia khác trên thế giới. Thứ nhất, tốc độ lây nhiễm cực cao. Thứ hai, số ca nặng và ca tử vong trong đợt bùng phát ở Trung Quốc cao hơn rất nhiều so với số liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ công nhận ý đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc từ chối viện trợ để giữ thành quả. Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc với số ca mắc bệnh và ca tử vong tăng vọt, thì Hoa Kỳ và Đức đã đề nghị cung cấp vaccine cho Trung Quốc để giúp nước này chống lại thảm họa. Tuy nhiên, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã từ chối sự giúp đỡ đó, tuyên bố rằng Trung Quốc đang giải quyết tốt đại dịch này. Vào hôm 20 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Nick Wright nêu rõ trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ sẵn sàng trợ giúp các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc, thông qua vaccine và các trợ giúp liên quan khác Ngày hôm sau, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã trả lời rằng những nỗ lực chích mũi vaccine tăng cường của Trung Quốc hiện đang được tiến hành một cách có trật tự. Và những thuốc men cũng như thuốc thử xét nghiệm nói chung là đủ để đáp ứng nhu cầu. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đề nghị trợ giúp. Vào hôm 14 tháng 12, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Carby đã khẳng định tại một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc vượt qua đợt bùng phát dịch COVID-19 này. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đã đáp lại rằng hệ thống trên toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mô hình quản trị ưu việt và sẽ có thể vượt qua đỉnh điểm của đại dịch này một cách suôn sẻ. Đại dịch lên đến đỉnh điểm Vậy nhưng sự khẳng định của chế độ Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn mất uy tín trước người dân. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp nội bộ vào chiều hôm 21 tháng 12 biên bản của cuộc họp này cho biết trong số 31 khu vực hành chính cấp tỉnh, Bắc Kinh và Tứ Xuyên được xếp là loại hai điểm nóng hàng đầu với tổng tỷ lệ lây nhiễm vượt quá 50%. Ở tại các tỉnh như Thiên Tân, Hồ Bắc, Hà Nam, Hồ Nam, An Huy, Cam Túc và Hà Bắc, tỷ lệ lây nhiễm đã được phát hiện từ 20 đến 50%. Các chuyên gia còn khẳng định tỷ lệ lây nhiễm ở Thượng Hải đạt 70%, thậm chí thực tế còn cao hơn. Vào một thời điểm then chốt khi đại dịch đang lan rộng nhanh chóng ở Trung Quốc như vậy, các loại vaccine của Trung Quốc mang đến rất ít tác dụng bảo vệ chống lại COVID-19 và thuốc men thì khan hiếm. Vậy tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại từ chối đề nghị giúp đỡ chống dịch của Hoa Kỳ? Vào hôm 20 tháng 12, nhà bình luận Lý Lâm Nhất nói với The Epoch Times rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rõ các loại vaccine phương Tây hiệu quả hơn các loại vaccine Trung Quốc, nhưng họ vẫn từ chối cho phép người dân Trung Quốc chích vaccine ngoại quốc. Ông Lý đã nhận định đây là vấn đề tranh chấp về thể chế, giới chức trách nước này đã bào chữa rằng hệ thống của Trung Quốc ưu việt hơn hệ thống của phương Tây. Vì vậy, một khi họ chấp nhận các loại vaccine của phương Tây và các lý tưởng của phương Tây về việc chống lại đại dịch, thì rõ ràng là hệ thống Trung Quốc kém cỏi hơn các hệ thống khác. Đây là một cuộc tấn công vào tính hợp pháp của chính quyền Trung Quốc. Do đó, giới chức trách thà để người dân sử dụng các loại vaccine kém phẩm chất hơn, ngay cả khi điều đó dẫn đến nhiều ca tử vong hơn, còn hơn là để người dân Trung Quốc chất vấn về tính hợp pháp của chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc bất ngờ đảo lộn, người dân mất cảnh giác trong hai năm qua, các phương tiện truyền thông nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cực lực chỉ trích và chế giễu Hoa Kỳ vì đã chiến đấu chống đại dịch COVID-19 một cách kém cỏi. Thì giờ đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không chỉ đột nhiên chọn con đường sống chung với loại virus này, điều mà trước đây họ đã lên án và hết sức cố gắng phỉ báng, mà còn không thực hiện bất kỳ sự sắp xếp hay chuẩn bị nào trước khi thực hiện chính sách quay ngoắt 180 độ, khiến người dân mất cảnh giác vào hồi tháng 12 năm 2022, các tỉnh Quảng Đông, An Huy, Quý Châu, Sơn Đông và Phúc Kiến đã điều động nhân viên y tế đã về hưu và thực tập sinh y tế trở lại tuyển tiến để chống dịch. Nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Cát Lâm đã yêu cầu nhân viên y tế tiếp tục làm việc và nếu họ bị bệnh thì họ phải vẫn trở lại làm việc ngay khi hết các triệu chứng, thậm chí khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Toàn bộ đất nước và hệ thống y tế của Trung Quốc hoàn toàn không được chuẩn bị cho đợt bùng phát mới đây sau gần 3 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền rằng Trung Quốc phòng chống đại dịch ưu việt như thế nào. Một số bệnh viện tuyên bố rằng đỉnh điểm sự thật của đợt dịch này vẫn chưa đến. Khi không có thông tin minh bạch, người dân Trung Quốc đang chìm trong cơn hoảng loạn tranh nhau mua bộ xét nghiệm nhanh, kháng nguyên và thuốc hạ sốt, chẳng hạn như thuốc ibuprofen. Đồng thời, chanh tươi và đào đóng hộp, được đồn đại ở Trung Quốc là có tác dụng làm dịu các triệu chứng của COVID-19, cũng được người dân rao riết tìm mua. Chỉ vì cảm thấy sợ hãi và muốn được an tâm, nên người dân chỉ đơn giản đã nắm lấy bất kỳ phương tiện cứu sinh nào mà họ có thể tìm thấy. Vào hôm 16 tháng 12, Thông tấn xã Trung ương Đài Loan đưa tin rằng việc đổ xô đi mua thuốc ở Trung Quốc đại lục đã lan ra bên ngoài nước này Giới truyền thông ở nhiều quốc gia đã đưa tin về làn sóng kiều dân Trung Quốc mua thuốc ồ ạt, đồng thời Nhật Bản và Đài Loan đã bắt đầu áp đặt các giới hạn mua đối với một số loại thuốc thiết yếu. Tại Hồng Kông, Macau và Úc, thuốc giảm đau và hạ sốt được mua với số lượng lớn và xảy ra tình trạng thiếu hụt, buộc các tiệm thuốc phải áp dụng các hạn chế mua hàng. Vào hôm 22 tháng 12, ông Hoành Hà, một chuyên gia về Trung Quốc, đã nói với The Epoch rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột đảo ngược các lệnh phong tỏa cực đoan của họ, minh chứng rằng Chính sách Zero Covid trong 3 năm qua đã thất bại. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra một làn sóng các thảm họa khi phong tỏa đất nước này. Giờ đây, việc mở cửa trở lại một lần nữa gây ra cho người dân một làn sóng cơ cực khác. Ông Hoành nêu rõ, cả hai cách tiếp cận đó đều không dựa trên khoa học mà dựa trên sự cấp thiết về chính trị. Và người dân Trung Quốc đã mất cảnh giác trước những chính sách khó lường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc mâu thuẫn với bản thân trong chiến dịch tuyên truyền của chính họ. Có một nghịch lý là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quảng bá tính ưu việt của một hệ thống toàn quốc, nghĩa là dưới sự cai trị độc tài của đảng này, đất nước luôn thống nhất trong bất kỳ kế hoạch làm việc cụ thể nào, mà trong trường hợp này là kiểm soát đại dịch. Tuy nhiên, với các đợt bùng phát dịch và việc chính sách Zero Covid thất bại, thì sự ưu việt như vậy chỉ dường như là hoàn toàn hoang tưởng. Trong lúc các nước phương Tây như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh đã lựa chọn chung sống với virus này và dần dần cởi mở để người dân trở lại cuộc sống bình thường, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc lại một mực phản đối việc chung sống với virus này thực hiện một chính sách Zero Covid hà khắc, hơn nữa còn nâng chính sách này lên thành cuộc chiến về hệ tư tưởng và hệ thống chính trị. Chia sẻ với The Epoch vào hôm 17 tháng 12, ông Quý Đạt, một chuyên gia về Trung Quốc sinh sống tại Hoa Kỳ, đã nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng chứng minh hệ thống xã hội chủ nghĩa của họ là ưu việt hơn nhiều so với hệ thống tư bản phương Tây, thông qua việc đạt được mục tiêu không còn COVID-19 bằng mọi giá. Tuy nhiên vì lo sợ phong trào dây rắn và những cuộc biểu tình, nên chế độ này đã bất bất ngờ dỡ bỏ những lệnh phong tỏa mà không có bất kỳ sự sắp xếp hay chuẩn bị trước nào, khiến cả phe ủng hộ chính sách Zero Covid và phe ủng hộ sống chung với virus đều mất cảnh giác. Do thiếu hụt các nguồn cung cấp y tế nên người dân khắp nơi đã hoảng loạn đi mua và tích trữ thuốc để phòng thân. Chế độ này đã luôn tuyên bố rằng hệ thống độc đảng của họ là phù hợp nhất để chống lại đại dịch, nhưng phần còn lại của thế giới đã có được quan điểm ngược lại. Ông Sri phó giám đốc chương trình Trung Quốc tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ cho rằng, việc chấp nhận viện trợ của phương Tây không chỉ khiến chính quyền Trung Quốc bối rối mà còn làm suy yếu hoạt động tuyên truyền của họ về tính ưu việt được cho là mô hình quản trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới để chia sẻ về cảm nghĩ về video ngày hôm nay nhé. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên và Cổ. Sau cùng, xin kính chúc quý vị có một ngày đầu tuần ý nghĩa và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.